Xin chào tất cả anh chị đang xem video kênh Tấn Phạm Bất Động Sản. Anh chị đang có nhu cầu tìm kiếm đầu tư nhà đất tại thành phố Thủ Đức. Trong video này em xin giới thiệu tới anh chị một lô đất nền có thể nói là rất phù hợp với những nhà đầu tư sinh lời. Em xin tự giới thiệu em là Tấn Phạm chuyên ngành phân tích thị trường marketing nhà đất. Bây giờ em xin giới thiệu luôn tới anh chị đây là ngõ vào lô đất tuyệt đẹp này từ mặt đường quốc lộ 13 vô hẻm chỉ có 30 m rất thuận tiện cho việc đi lại và từ đầu hẻm ra ngoài cầu Bình Triệu và sang trung tâm thành phố chỉ có mất tầm 2,5 km. Trước mắt anh chị thấy đầu hẻm là một khuôn viên công viên rất là sạch và thoáng mát, phù hợp đưa trẻ nhỏ ra chơi, người già tập thể dục, người trẻ tập cầu lông. Và đây chính là hẻm vào của lô đất. Thì à, trước tiên thì mời anh chị tham quan qua một khuôn viên của đầu hẻm này. Đấy, công viên có rất nhiều à, đồ chơi, xích đu và chỗ ngồi à, nghỉ giải lao, sân tập cầu lông Ờ, và đường đi này thì có thể là cho hai xe ô tô rưỡi có thể tránh nhau được đó đây là cái chỗ xích đu xích đu dùng để cho trẻ nhỏ có thể chiều chiều ra chơi đó, đây là khuôn công viên và bây giờ cái đường vào thì à, theo tấn đến bước chân thì nó đang rơi vào khoảng tầm 50 à, 50 bước chân 50 bước chân là anh chị có thể là vào đến lô đất rồi Đấy, anh chị nhìn cái đường vào nó rất là rộng rất là rộng và đẹp à, trước mặt anh chị là à, những cái ngôi nhà liền kề xây kiểu nhà phố anh chị nhé Đấy, đây là một cái ngã ba ngã ba hẹp cụt anh chị nhé Đấy, đây là cái một cái ngã ba hẹp cụt Đấy, chỗ này dành cho cư dân đây người ta tập tennis và Đấy, đây là những cái ngôi nhà liền kề đã được xây dựng Đấy, tầm 50 bước chân anh chị nhé từ đầu hẻm Đấy, từ đầu hẻm ngoài kia vô đây tầm 50 bước trận anh chị uh, theo dõi thì à, tiếp theo xin giới thiệu là anh chị đang đi vào đó trước mặt anh chị đang ô tô này hai ô chỗ hai ô tô có thể tránh nhau vẫn là phù hợp vẫn là thừa đấy à, khoảng cách giữa hai xe tránh nhau vẫn thoải mái đấy. anh chị xem à, đây là cái những ngôi nhà liền kề đã được xây dựng hầu như là nhà mới hầu như là nhà mới xây và đây cái lô đất này thì Tấn sẽ chỉ cho anh chị anh chị cùng tham quan à, ở đây thì người ta toàn kinh doanh buôn bán hết rồi tuy là hẻm cụt nhưng là đường thông cho nên là có thể kinh doanh buôn bán rất là phù hợp à, cái lô đất là một lát nữa thì đây chúng ta đang đi gợi tiến gần đến cái lô đất mà Tấn chia sẻ Đấy, hầu như là nhà liền kề nhà phố rất là đẹp Đấy, anh chị xem đường ở đây đường này thì mưa xuống không có ngập lụt 100% là mưa xuống không có ngập lụt Đấy. ô tô thì có thể đỗ ở trước cửa nhà Đấy. Ờ, hiện tại thì ở cái trong cái hẻm này chỉ còn được có vài lô thôi chỉ còn có vài lô là chưa thanh khoản tức là ừ, các nhà đầu tư người ta chưa bán chỉ có một lô này duy nhất là người ta bán Đấy, cái ô đấy lô mà có cái bãi rau này Đấy. người dân tranh thủ là trồng rau ở cái lô đất này và cái lô này nó đang rau bán là cái giá là 5 tỷ rưỡi năm chục ờ, anh chị đầu tư vào lô này thì đảm bảo với anh chị là sau 5 tháng nó có thể phát sinh lời lên đến tầm 4 à, 500 triệu so với gửi ngân hàng thì vẫn là rất phù hợp hoặc là anh chị có thể xây nhà Đấy. anh chị xem hầu như là nhà phố nhà liền kề ô tô có thể đỗ và đi vào tận cửa Đấy, ô tô vào tận nhà luôn chiều ngang của nó là 4 mét chiều dài của nó là 13,5 mét Đấy. nhà nào cũng ô tô đậu cửa anh chị nhé lô đất này thì rất là đẹp lô đất này thì rất là đẹp anh chị có thể là khởi công xây dựng ngay ngay lập tức à, đây là lô đất mà tôi muốn chia sẻ tới anh chị là đường ra từ từ nhà ra đến đầu hẻm nó chỉ rơi vào 100 mét anh chị nhé bên kia là đường và bên ờ, đối diện đường sau lưng ngôi nhà nó là khu đô thị Vạn Phúc à, anh chị có thể đi bộ vào trong khu đô thị Vạn Phúc và thừa hưởng những cái tiện ích của khu đô thị Vạn Phúc đó trước mặt à, Tấn đang quay là khu đô thị Vạn Phúc phía trước đó Xin chào và hẹn gặp lại anh chị